ngày xưa đó đôi ta hay mơ về chung mái nhà Rồi hai nắm tay nhau phiêu du giữa bầu trời bao la Ngày ta ở bên nhau đêm về lại xa cách nhau Anh thấy câu chuyện đôi mình Vẫn còn xa lắm em ơi Ngày chung đôi anh biết em buồn khi phải chờ đợi Anh cũng chẳng muốn năm tháng cứ trôi Để người con gái anh yêu Tôi xuân đã dành tất cả cho anh anh hiểu Nhưng có đôi điều anh thấy còn thiếu Dẫu rằng anh biết ta yêu rất nhiều Nên khi chào em nhân cưới Em phải là người hạnh phúc nhật câu chuyện tình yêu nào cũng gặp nhưng chắc chắn đâu phải chỉ yêu thôi là mình sẽ kết hôn ta phải tìm hiểu về nhau để tìm ra những tình xấu của nhau nếu ta chịu đựng được nhau đó mới là yêu chân thành anh biết em buồn khi phải chờ đợi Anh cũng chẳng muốn năm tháng cứ trôi Để người con gái anh yêu Tôi xuân đã dành tất cả cho anh anh hiểu Nhưng có đôi điều anh thấy còn thiếu Dẫu rằng anh biết ta yêu rất nhiều khi chào em nhân cưới Em phải là người hạnh phúc nhất Anh biết em buồn khi phải chờ đợi Anh cũng chẳng muốn năm tháng cứ trôi Để người con gái anh yêu Tuổi xuân đã dành tất cả cho anh Anh hiểu nhưng có đâu. yêu chào em nhân cưới Em phải là người hạnh phúc nhất Ngày xưa đó đôi ta hay mơ về chung mái nhà Giữa hay nắm tay nhau phiêu du giữa bầu trời bao la